Mến chào mọi người đã quay lại với kênh Nhân Lý chúng tôi à, Hôm nay là ngày ờ, rằm của tháng Chạp Là cái rằm cuối cùng của năm 2020 Mọi người đang ờ, sửa soạn làm những cái bánh trong những ngày Tết Đây, mọi người đang uh, Lượng sao không chị? Lửa thắp ra Lửa thắp ra dạ, Cái đây là gọi là mình cốm hoặc là là bột hay là hạt đó là nó hạt gì không? Nổ nếp nếp, à, Nổ nếp Rang Dạ Đùng ra Rồi bắt đầu làm Làm rồi bắt đầu à, dừng xây, Quất nhá, Rồi trộn đường Gừng ừ. Rồi bắt đầu làm thành bánh Bánh Cũng rất nhiều công đoạn ha ừ em em đi phơi rồi chứ à đi phơi bỏ bột ni bột chuối ờ. ừ. chuối rồi đó Thế là cái này ờ, ờ, cái cốm này là mình phơi một lần rồi mình để mình làm luôn hay là mình làm tới đâu phơi tới đó mình thành bánh rồi mình phơi chứ làm ra thành bánh rồi mình phơi rồi nó thành bánh gì cũng mầm bánh bánh gửi chỗ nào cũng ở đây bánh à. này sáng em phơi nè phơi này hôm nay cũng có gừng có đồ ha à, à có đi gừng rồi quên dạ. gừng rồi có gừng rồi chứ à, gừng cho túi rồi dạ. đi dạ. À. đây này những hạt à, cốp rất là đẹp rất là mịn rất trắng Tôi ngồi lựa tóc ra lựa hạt à, cốp với lại tóc đây những cái tóc đây đây lựa đây mà làm sao hồi đó giờ mình làm sự tích làm sao mà ở mình làm bánh cốm có gì nhớ không thì hồi kia khởi là... sự ra ai ờ, đề xuống làm bánh cốm hồi xưa đó lại hồi kia lại mà đầu mình ờ, nếp rồi bắt đầu nó rang rang ra nó đùng rồi bắt đầu về mình cân về mình lửa sắp vâng, ra sắp ra sắp ra rồi vừa bắt đầu xong rồi mình vớt vớt cho nhỏ cho nhỏ rồi bắt đầu trộn đường trộn gừng đó rồi trộn uh, ừ. à, một đi rồi gì à, rồi xong rồi bắt đầu mình dọn dọn rồi đem ra phơi để đánh luôn ờ, cái bánh cuối cùng là đem ra phơi là một là, là thành phẩm luôn cái này là mai mai phơi là sản phẩm luôn đây là mai mai đi bán rồi nhưng mai phơi nữa phơi vậy dạ, đi rồi phơi rồi Bây giờ lửa xong rồi về mình làm gì ở gì? Để xem bên đầu thì mình đi dừng Đi đi dừng hả? Ừ. Là sảy hả? Ờ, dừng mình lấy hạt nhỏ mình, mình, đường mình mới làm được dạ. Rồi hạt lớn mình, mình giả Giả cũng như là. chiều không còn để ra được một cái ờ, bánh cốm như thế này ừ. Ăn nó rất là ngon là là là là, là đây là bột đùng á đây là bột đùng đúng không đùng đây còn là bột nếp luôn cũng đùng à, bột nếp rồi đùng lên ừ. rồi ờ, rồi ờ, là mọi người đang lấy thóc con loại thóc ra cả bột á cái khuôn bánh cái khuôn bánh có là là gỗ gỗ hoàn toàn gỗ nguyên chất nè này để mười mấy năm hai chục năm này vẫn như vậy đấy được hai cái bánh rồi rất là đậm chất quê hương rồi ờ, dịp tết đây viên nóc à. đây một người uh, dân làng chài làm bánh điên trong uh, dịp sắp đến tết đây là bánh điên có thể làm rất nhiều nhân đậu đen đậu xanh là nhân dừa phổ biến nhất là nhân mè trình làm ờ, làm bột thì ờ, làm bột thì nó cực nhất đúng không khi làm ờ, bánh nhanh dành dạ, dạ, ra bánh thì nó cũng nhanh mà ừ. một mấy giây 30 giây là được một cái bánh rồi dạ, làm làm cái gỗ đây đây hồi xưa có cái khuôn gỗ khuôn rất là là đậm chất truyền thống đây cua gỗ đây Trong này có hình nè, Trong này có hình hoa văn rồi chữ chữ lộc Chữ phúc Thường thường là phúc lộc thọ và tài là bốn chữ bốn chữ thường ờ, thường ờ, làm trong bánh khuôn bánh in ờ, bột này là, là, là, là đã phơi xương nè phơi xương rồi cái này cho vào chuối chưa chưa có vào chuối hả à, bây giờ chuẩn bị cô đẹp sẽ ờ, sẽ ờ, mix các cái ờ, pha trộn các loại bột này để có cái vị ngọt của bánh rất là có bánh in hồi nhỏ thì ờ, hay ờ, dạy bánh in cũng có bánh thẳng rồi ờ, nhỏ nhỏ thì ăn cái lớn lên thì cũng kiểu nhiều loại đồ ăn khác nữa cho nên là bánh đi dần dần dần chỉ là gọi là để tượng trưng thôi ăn thì ít để cúng là chính cái dầu chuối đây cái chai dầu chuối luôn coi. đây, đây là cái chai dầu chuối để cho trộn với lại bột bánh bánh in thôi đó mình là mình cho lên trộn nữa đây, cái cái khuôn truyền thống ngày xưa đây giờ rồi cho vào bột vào phần khuôn đây rồi đều rồi bỏ nhân vào đây mình à, làm bột xong rồi mình à, dện vào bánh rất là nhanh 30 giây là có một cái bánh rồi chưa một phát một rất là chuyên nghiệp mình không quen tay tay lượm thượng là gõ vỡ lên vỡ xuống một phát một ăn đứt đây một khuôn bốn bánh đã hoàn thành sao à, các bạn nào muốn làm bánh in không hả con được lên tivi được đâu hả con làm bánh in lên tivi nhiều người con nữa chứ muốn làm không dạ không bánh in đã thành phẩm rất là nhiều Tại đây có rất là bạn ờ, nhỏ đến ờ, đến xem cái buổi ờ, <laughs> quay phim về việc làm bánh cốm và ninh vào ngày Tết đây mấy bạn nhỏ mua lại rất là đông Các bạn nhớ đăng ký kênh Dân Lý chúng tôi nha Dân Lý chúng tôi những fan cuồng của Như Lý chúng tôi ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ để được ờ, lên 2 giây của kênh youtube nhân lý chúng tôi thôi cái bên in cái bánh cốm đã dậy xong mà đây là cuộn gỗ nè cuộn gỗ ra bánh thì nhìn nó mỏng mà đẹp ăn vào cắn nó vừa miệng hơn là cái khuôn uh, ờ, của cái bánh ờ, hình tròn dày như thế này anh nhân viên chúng tôi ờ, kính ờ, chúc cô đẹp sức khỏe nhiều may mắn trong cuộc sống nha cô đẹp rồi cảm ơn mọi người đã xem video của nhân lý chúng tôi cho mọi người mọi người nhớ đăng ký kênh like share nha mọi người Hello. Hello. Hello.